Xin chào mọi người Hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã trở lại rồi đây à, Hôm nay Vi lại có một cái bài à, tình cảm sức mướt à, Để chúng ta coi coi là Họ đây là những người mà bạn nghĩ đến theo chuyện tình cảm nha mọi người Còn mà nó ghét bạn hay là nó thích bạn thầm thương trộm nhớ bạn Thì mình sẽ có một cái trả bài khác Nhưng mà nói chung là họ ở đây á Thì mình cũng không có gọn ai Lát nữa mình sẽ đào sâu với móc hơn Họ đây có thể là người yêu cũ nè có thể là anh đẹp trai cái bên sớm mà các bạn đang thầm thương và để ý nhưng mà đây là theo phương diện tình cảm và trước mặt mọi người là ba cái tai nghe nhưng đầu tiên là mình đặt tên đó là macaron vì nó rất là giống như bánh macaron mà màu của nó thì siêu chói chang rồi tiếp theo chúng ta có à, một cái xương rồng đây là cái airpods nhưng mà nó bạch là mọi người ơi đi đời rồi và cái cuối cùng là cũng cái tai nghe luôn nhưng mà tai nghe này nó bự hơn à, thứ tự hay quen tục từ bên trái qua nha một hai ba rồi à, tất cả những mất thời gian cũng như là những cái bộ bài tôi sử dụng trong video tôi đều bỏ với phần mô tả mọi người mở phần mô tả để xem nha tụ đầu tiên là những bạn chọn cái chiếc bánh macaron để câu hỏi kia đó bạn điều gì nha trời ơi wow khi mà anh gặp em hoặc là em gặp anh là em đã muốn dẫn anh về nhà ra mắt ba mẹ rồi thậm chí là muốn đẻ con với anh hoặc là muốn có baby với anh cơ lãng mạn người ta quất đời không các bạn tụ hôn một ơi các bạn có muốn đám cưới không Với cái người này muốn cưới bạn lắm rồi đó nè cái cái lá bốn gậy ở trong những cái trái bài sự vui vẻ một sự ăn mừng giống như họ thấy bạn ờ, họ muốn là à, tôi tôi muốn ăn mừng vì muốn có một cái bữa tiệc à, chia chia sẻ với hàng xóm láng giềng là à, tôi với cái bạn đó tôi với cái cô đó là về về chung một nghề đó wow trời ơi cái này đã vậy tôi rất sợ à, từ những lá bài này ha thì nãy giờ mình cũng nói xương xương rồi cái người này người ta rất là muốn uh, đem bạn về nhà kết hôn với bạn ha mình thấy ở đây á, là cái năng lượng nam của họ rất là nhiều à, mình liên tục rút được những cái lá mà nói về cái sự mà muốn đem tặng về nhà ra mắt gia đình à, có một cái gì đó rất đáng tin nó rất là thực tế và nó cực kỳ gọi là chắc chắn ở đây luôn à, nếu mà bạn là nữ trong trả bài này và bạn đã tìm được cái người nam đó thì cái người nam này hoàn toàn không có dối gạt không có lừa lọc gì bạn hết nhưng mà cái người này á người ta nhiều lúc cũng sẽ uh, có một cái tính tính nó gọi là uh, ừ nó thẳng thì gia trưởng với mọi người tại vì tôi không muốn nói là vòng vo tại vì ở đây chúng ta có lá emerald nè họ sẽ là một cái cây họ sẽ là một cái cây rất là to rất là lớn cho bạn dựa vào bạn có thể được họ bảo vệ và chăm sóc à, tuy nhiên họ cũng sẽ cục mình và khô khan một cái cây vậy đó và bạn cảm thấy là mình không tìm được một cái lời ngọt ngào gì ở bên cạnh của họ và đó là lý do chúng ta có lá bảy kiếm này họ nói là anh ước gì anh có thể biểu lộ ra nhiều hơn hoặc là tôi ước gì tôi có thể biểu lộ ra nhiều hơn cho bạn thấy họ rất là muốn nói cho các bạn nghe về cái cái tâm cái tâm tâm lý của họ tại vì họ rất là vui họ gặp được bạn và họ nghĩ là à, mà đã gặp được cái người mà gọi là mình được gắn kết có thể đi một chặng đường dài và cái người này thật sự là một cam kết với các bạn luôn á nhưng mà ở đây mình có lấy bạn kiếm nè họ họ rất là vất vả cho cái việc mà biểu lộ cho các bạn biết là họ yêu bạn như thế nào họ muốn đem bạn về nhà bạn như thế nào họ trân trọng bạn như thế nào họ không có cách là để biểu đạt những cái điều đó cả à, thậm chí khi mà nghĩ về họ bạn thấy họ là một người rất là gia trưởng rất là thích áp đặt người khác tại vì chúng ta có lá ember ở đây nhỉ? như mình nói họ cho các bạn cảm giác an tâm nhưng đồng thời cũng sẽ song song với một cảm giác là uh, các bạn sẽ cảm thấy họ hơi áp đặt người khác quá uh, thực em thì nó sẽ thêm một cái cảm giác là tra trưởng áp đặt và hơi gọi là ta ta hơi cực đoan một chút đó mọi người khi mà nói chung là bạn lấy cái người này á các bạn sẽ tìm được một người có thể là lo lắng và cho mình một cái chỗ dựa chắc chắn tuy nhiên thì mình cũng đã nói là bạn sẽ không nghe được quá nhiều lời ngọt ngào cái người này dù sao đi nữa thì họ cũng vẫn sẽ cho các bạn một cái cảm giác gọi là bằng cái gì đó để thể hiện cái điều đó chẳng hạn như là họ cho bạn nhiều tiền chẳng hạn họ ở đây mình thấy có rất là nhiều show à, có thể đây là họ sẽ mang lại cho bạn nhiều giá trị vật chất chẳng hạn là bạn thích um, túi sách hay là um, giày dép gì đó thì họ sẽ mua cho bạn hoặc còn nếu mà bạn là nam thì có thể như là bạn đã tìm được một cái người có thể là có một cái nền kinh tế tốt và họ có thể um, làm chỗ dựa cho các bạn chẳng hạn uh, nhưng mà dù xa đi, nào, đi nữa thì mình vẫn thấy một cái năng lượng là người này lớn tuổi hơn bạn rất là nhiều nha và họ rất là thích uh, áp đặt cái tư tưởng của người khác à, tuy nhiên nó không phải là cái xấu nhưng mà ý là, là nếu mà họ thương bạn thì giống như là họ sẽ rất là muốn cái à, nói chung là nó hơi áp đặt một chút Ê, bây giờ mình sẽ à, phát họa những điều mà họ nghĩ trong lòng đó nha gì cũng kiến này hai người thật sự ra rất là khó để mà có thể cùng ngồi xuống và tâm sự với nhau hoặc là các bạn cảm thấy họ quá nhạt để có thể mà kiểu như mà có thể ngồi nói chuyện thường người ta nói là con gái thì yêu bằng tay bằng trai thì yêu bằng mắt á thì khi mà bạn dính một anh chàng này mình ví dụ bạn nha thì cái anh chàng này không phải là một cái người mà gọi là giỏi có thể ngồi nói chuyện với bạn có thể nói những cái lời cho bạn vui uh, khiến cho bạn cảm thấy như là mình được uh, cưng nựng và yêu chiều mình thấy cái người này người ta không có nói nhiều mà thậm chí là các bạn không biết nói kiểu như tay cả mà ngay chính bản thân họ họ cũng thấy được là mình và bạn uh, kiểu như là giữa hai người không thể nào mà tương tác quá nhiều họ ước là họ có thể đỡ cục xúc hơn <laughs> vẫn là những cái lá nói về uh, một cái mặt cam kết lâu dài dù sao đi nữa thì mình vẫn thấy cái cái câu đó nó hiện lên trong đầu là à, mình cưới nhau đi mình cưới nhau đi mình cưới nhau đi gấp lắm rồi cái người này là nó cưới <laughs> ôi ôi họ cảm giác như là họ sợ mất bạn một cách cùng cực mọi người kiểu giống như là họ mình nghĩ là ở đây có lá ember rồi ở đây có cái lá năm xu thì họ cảm giác là họ họ nghĩ là mình là người tốt nhất đã có thể chăm sóc cho bạn và ờ, họ nghĩ là trên thế giới này sẽ không ai tốt với bạn được như họ cả và chỉ cần mà bạn rời xa cái vòng tay của họ là đó là một cái sự chơi với giống như là một người mẹ lạc một đứa con mọi người có hiểu cảm giác như vậy không mình yêu các bạn nhiều nhưng mà muốn giữ các bạn bên cạnh đây là một cái cảm giác mà nếu mà bạn yêu người này á mình nghĩ là sẽ hơi ngột ngạt một chút nhưng mà đây là ở sâu trong lòng họ họ muốn giữ các bạn và họ rất là sợ mất bạn á chúng ta có lời wealth bạn là một cái gì đó rất là tuyệt vời và nếu mà đỡ là để lỡ các bạn á thì người này sẽ tiếc chết cái cái cái bộ bài này á cái lá đầu well nó là một cái gì đó rất là xinh đẹp ngọt ngào và bạn là gọi là cực kỳ tuyệt vời luôn á nếu mà trong phương diện tình cảm thì trong cái người này về cả tư tưởng tư tưởng à, về tinh thần về lý trí về cảm xúc họ đều hướng về bạn hết và nó rất là chắc cú ha không có vụ gamer rẻ má đây nhưng mà các bạn gọi là tin tưởng người này các bạn phải là chọn người này á để mà đi lâu dài về một cái hành trình mà gọi là kết hôn á thì đây là một người rất là chắc chắn à, họ không có nghĩ về con này con kia chủ thích bạn là cam tâm tình nguyện chọn bạn thôi không có đèo bồng không có em gái mưa không có anh cha trà sữa gì đấy trơn cái người này ta nói là có một cái khát vọng mãnh liệt về sự sợ mất bạn đó mọi người kiểu như là họ họ nghe cả trong giấc mơ họ lúc mỗi người họ lúc họ thở chỉ cần họ tồn tại trong cái cuộc sống này họ luôn nghĩ là mà sẽ mất bạn một ngày nào đó nếu mà không cưới các bạn về là họ sẽ mất bạn bây giờ là muốn bưng về nhà cất liền chỉ cần các bạn là gọi là không là của họ một ngày nào đó là họ rất là bất an à, nếu mà thật sự là bạn mà có thích cái người này á thì hãy cho người ta một cơ hội đi tại thật ra là mình thấy là có vẻ như hai người không có một cái gì đó gọi là tương tác và bạn cũng nghĩ là họ rất là thiếu ngọt ngào từ khi mình đã nói là con gái thường người ta sẽ thích nghe mà ngay cả con trai người ta cũng thích lời ngon tiếng ngọt với mọi người cho nên nó là thích thì cứ nói thích mình nghĩ là hai người còn ngồi xuống và nếu thực sự có tình cảm với nhau thì nên nên tương tác và giao tiếp với nhau nhiều hơn để biết là mình thiếu cái gì hoặc là mong cầu chuyện gì đối phương nhưng mình thấy ở đây họ họ chắc chắn lắm nhưng mà kiểu như là họ không có nói cho các bạn biết cho nên các bạn thì không biết là họ muốn như vậy và họ thì cứ cảm giác bất an mà hai người cứ ở trong một cái vòng luẩn quẩn mệt ghê thích thì cưới đại đi rồi mời tôi đang nhóm cưới nha không à mà thôi tranh thủ mùa này đừng cưới nha mùa này chiến dịch <laughs> ok mọi người à, nói chung là đây là một cái chấp niệm <laughs> của họ dành cho bạn uh, bây giờ mình sẽ rút tới Oracle nha nè các bạn cần lắng nghe nhiều hơn từ trái tim có vẻ như là cái người này người ta người ta yêu bạn lắm người ta kêu lắm nhưng mà rất là khó để truyền để thông tin cho các bạn nghe ừ. nghĩa là khi mà các bạn rút trả bài này các bạn không nghĩ là họ muốn khao khát cưới bạn như vậy nhưng mà họ thích thì đến với nhau đi ở đó mà để lâu nó nguội đấy rồi chúng ta <laughs> <laughs> một cái chị nó rất là chân thành trời ơi, mình mình nghĩ họ yêu bạn chân thành một cách rất là hồn nhiên chân thành luôn á và dùng hết sức bình sinh để có thể diễn tải cho các bạn biết kiểu như họ y đơn thuần như một đứa trẻ vậy đó và nhiều khi các bạn cảm thấy họ hơi áp đặt hơi gia chủ các bạn quá tuy nhiên á mình nghĩ cũng vì họ yêu bạn mà thôi Ê. mà mình nghĩ là họ còn trưởng thành nên trong cách yêu trong cái lá bài này nó thể hiện cái đứa trẻ à, tình yêu của một đứa trẻ nó hơi trẻ con ha nó hơi ờ, nó hơi um, bồng bột một chút cái này, này trời ơi không cưới bạn nó trời ơi đắt lắm rồi kiểu người này giống mình nôn lắm luôn rồi kiểu như là à, bây giờ mà bạn không là của họ ngày nào là họ lo lắm kiểu như là hồi hộp bất an rồi lo lắng cái kiểu nói chung là còn gắt lắm rồi đó à, dẫn em lên phường ra mắt à, ba má hai bên bây giờ là chờ đợi mà hai người mà ừ một phát mình thấy nè đến liền mà, mà mình nghĩ bạn cũng có tình cảm với họ cho nên mình mới coi trả bài này đúng không nốt một bộ cô cũng yêu đương ngọt ngào hết mình sẽ coi là bộ romantic nha để đây là họ che giấu các bạn điều gì nè remix relationship <laughs> trời ơi từ đầu tiếng trả bài á mình không thấy cái gì ngoài sự cam kết á họ muốn cưới bạn ừ vậy thôi á à, không có lòng vòng họ sợ trời ơi họ coi bạn là soulmate là một người bạn tâm hồn là một cái người gọi là muốn đồng hành lâu dài trời ơi cái người này ai vậy trời sao tôi không tìm được người vậy trời coi tụi một tức luôn á quá quá tiếng four à, thời gian đã quyết định là bạn gặp được người này cho nói chung là cái người này nói là gặp được bạn trong cái cuộc đời này giống như là một cái định mệnh được vời đây là một cái món quà một sự kỳ diệu hồi nãy chúng ta có cái lá đời wow nữa đúng không mọi người ở đây chúng ta sẽ không còn nghi ngờ gì nữa là họ rất thích bạn luôn á mọi người kiểu như là không kiểu, kiểu như là chỉ nôn mà đem bạn về thôi á mình thấy cái tụ này là nó nó gấp lắm rồi trời ơi để gấp coi trời ơi ai mà cuồng si thăm mộ dữ trời cao dạ, hơn vâng điều họ che giấu là họ chỉ muốn tiến xa với bạn đi đến một cái cam kết chắc chắn nào đó để cho cảm giác như họ an tâm ở trong cái tinh thần của mình để họ không phải lo lắng sợ được mất nữa ờ cái người này á hả thương bạn lắm mà mình nghĩ nếu mà sau này bạn cưới người này nha không biết là họ có bớt không chứ mình nghĩ là theo những cái gì mà nãy mình thấy á thì họ sẽ là một người rất hay ghen họ ghen như lắm luôn và mình nghĩ nha các bạn cũng sẽ rất là xinh tại vì cái người này rất là sợ mất bạn hoặc là bạn xinh hoặc là bạn rất là giỏi hoặc bạn có một cái gì đó rất là thu hút cái người này bạn là một cái cá thể một cái gì đó rất là đặc biệt và không có cái gì thay thế được bạn trong mắt của họ hết à, kiểu như là trong tâm trí của họ là chỉ có hình ảnh của bạn thôi không có gì thay thế được hết wow ghê quá hả à. trời ơi mọi người ơi coi tụi này tiểu đường luôn mọi người trời ơi tại sao thích người ta ngọt ngào vậy là không nói trời ơi mọi người <laughs> nếu mà mọi người à, cái này là cho mình được phép nói bậy một chút xíu thôi nha một chút xíu thôi nếu mà tụ một á hai người có làm chị nói với nhau á các bạn sẽ thấy thấy được cái cách mà họ yêu bạn rất là nhiều một cái gì đó rất cái trái bỏng thầm kín mình biết những này mình đang nói bậy nhưng mà chúng ta lớn rồi mà đúng không mọi người nếu mà hai người có làm chị đó thì nói chung là apc đi dắt với nhau á ừ đúng rồi à, trồng trồng cà rốt trên từng cánh đồng á thì mình thấy người này rất là thân cực yeah ôi yeah không on không on đó nói chung là người này sẽ thể hiện rất là nhiều qua cái lúc mà hai người làm chuyện đó à nói chung là đây là cái bí mật của họ họ muốn nói là họ yêu bạn trong lúc làm chuyện đó đó mọi người cũng đánh dấu chủ quyền có thể như là để lại hít hickey nè rồi um, uh, kiểu như là làm nhiều hiệp chẳng hạn tới đây thôi nha mọi người muốn nghĩ sao nghĩ mình nói nữa đâu coi tụ này xong hồi tiểu đường luôn á đó. đó chung là yêu lắm rồi tụ này là để lâu là nó nó thúi luôn á hai là những bạn chọn cái cây xem ra điều điều mà họ giấu giếm các bạn là gì hay su wow sáu chín cái người này các bạn đã ngắt kết nối với nhau rồi ha cái người này đã đã lâu các bạn không gặp bạn này tụi này có thể là có người yêu cũ hay là một người nào đó đã lâu rồi xa các bạn trời đời sinh wow nguồn năng lượng rất là dồi dào rất là mạnh mẽ rất là phát sáng ừ rồi con lá này tự nhiên lúc lên được cái này mình thấy hừng hực luôn tại vì mình là nhân mã cho nên mình rất là thích những cái lá về đời sinh tiếp theo chúng ta có một xu bạn là một cái gì rất là đẹp trong mắt của họ ừ mặc dù hai người đã ngưng kết nối và đã không còn tương tác với nhau nhiều nữa rồi nhưng mà cái người này đã từng muốn cam kết với các bạn uh, không có đến nỗi là uh, đi tới hôn nhân được gặp và tương tác với bạn ha họ cảm thấy bạn rất là đẹp ở đây chúng ta có lá đời xanh nè ở bên cạnh bạn họ cảm giác như mình được tiếp thêm năng lượng được vui vẻ được năng được lạc quan và được có niềm vui mỗi ngày khi mà ở bên bạn họ cảm thấy như mình mình thật sự sống lại và mình có một cái gì đó để muốn tạo cái động lực cho cuộc sống của mình vậy đó bạn toát ra một cái sự vui vẻ một cái sự nhí nhảnh một cái sự hồn nhiên và thậm chí là bạn rất đáng tin bạn có thể là bạn rất là rạng rạng rỡ rất là năng động à, nói chung là mình thấy đây nè cái lá đời sinh ở trong cái trường hợp này là bạn rất là thu hút người khác có thể không phải là bạn gì, gì bạn đẹp mà bạn có thể là bạn dễ thương mà bạn tích cực bạn năng nổ bạn nói chuyện vui ai cũng có thể bạn cũng có thể tương tác tốt và bạn rất là nhiệt tình ha bạn nó hướng ngoại luôn cái người này họ thấy được cái sự đáng yêu và tích cực từ bạn ờ, mặc dù là đã rời đi rồi vì một cái lý do gì đó hai người đã rời đi rồi và mình thấy ở đây ha mình mình thấy cái cái cái lá rời đi này nè nó thực sự không phải là quá buồn nhưng mọi người có thể là hai người ờ, kiểu, kiểu như là khoảng cách địa lý chẳng hạn như họ đi du học hoặc là họ nói chung là chuyển công tác nói chung là vì một cái lý do di chuyển gì đó mà hai người mới tách ra xong ừ, ừ, xa nhau thôi chứ không phải là do cự cãi hoặc là do, do, do, do kiểu như là họ muốn kết thúc với các bạn ừ không cứ chứ mình thấy ở đây bạn là mặt trời trong tim của họ đó bạn họ nói là bạn xinh đẹp và kiểu như là dễ thương lắm kìa một cái gì đó rất là ừ, chân thành mình thấy họ họ cảm thấy bạn lấp lánh những cái đồng tiền này vậy đó và họ nâng niu cái điều đấy ờ, ở đây mình thấy được cái sự gọi là gắn kết giữa hai tâm hồn với nhau khi mà hai người đi bên kế bên nhau thì mình thấy được có một cái kết nối rất là kỳ diệu giữa hai người và cho dù họ đã rời đi hoặc là bạn đã rời đi khỏi họ đi nữa thì cái người này vẫn luôn nghĩ về bạn và họ luôn dõi theo bạn từ xa à, không biết là hai người có cãi nhau nhưng mà trong cảm thấy tâm thế của cái lá à, sau kiếm ở đây thì mình thấy có vẻ như là họ rời đi chỉ bắt buộc phải thế hoặc là không ở bên bạn nữa cho nên chứ họ không có nghĩ bậy hoặc là họ không có rời đi trong cái sự đau buồn ngay cả bây giờ thì họ vẫn đang nghĩ với bạn trong một cái trạng thái rất là tốt kiểu họ phải mỉm cười khi mà nghĩ với bạn ấy ta có họ che giấu điều gì nữa chúng ta có sáu gậy nè chính kiến, sáu xu một lần nữa wow. sáu cấp rồi mọi người wow chúng ta có rất là nhiều thứ xấu ở đây sáu gậy sáu xu sáu cấp và sáu kiến và cuối cùng chúng ta có cây lập cấp cho dù là mình mình cho dù là tôi ở trong cái trạng thái gọi là thiếu thốn tồi tệ hoặc là tôi đang ở trong cái trạng thái vinh hoa phú quý thì bạn vẫn luôn là người mang lại cho tôi những cái cảm xúc đơn thuần và chân thành nhất và sự ở bên cạnh bạn như những đứa trẻ với nhau rồi đó mình thấy uh, họ uh, rất là tin tưởng kiểu giống như là ở bên cạnh bạn họ thấy thấy mình hồn nhiên lắm kìa dào dào cảm xúc không còn nghĩ ngợi quá nhiều nữa ha Ờ, ở ngoài kia mình thấy có vẻ như cái người này có rất nhiều áp lực cuộc sống và họ thật sự muốn quay lại bên bạn và để có được cái nguồn năng lượng từ bạn á tại vì ờ, họ coi bạn là mặt trời nè mọi người thấy không ở trên đây chúng ta có lá được sinh thì họ xem bạn là mặt trời họ rất là muốn chạy đến bên cạnh bạn để lấy một chút sự vui vẻ một chút sự tích cực đó giữa cái thế giới của họ tại vì nó nói hai người là ngắt kết nối rồi đã có một người bỏ đi rồi và ở đây chính kiến nè mình thấy là có vẻ như là họ đang cảm thấy cô độc trong cái thế giới gọi là tạp niệm hay là uh, gian dối ngoài kia họ rất là muốn gặp lại bạn ha để để để tiếp là câu chuyện cũ à, nhưng mà có vẻ như là họ thấy bạn nè ở đây chúng ta có lấy sáu gậy có vẻ như họ thấy bạn dù là bạn ở bên cạnh họ hoặc là đã rời xa họ đi nữa thì bạn vẫn luôn trong cái trạng thái rất là đầy đủ rất rất là độc lập rất là tự tin rất là hạnh phúc ha. không có ủy mị không có khốn khổ nói chung là trong lúc nào thì trong mắt của họ thì bạn vẫn là một người rất là ngầu lòi ừ rất là tự tin độc lập Ừ. cho nên họ thật sự muốn gặp lại bạn và nhưng mà đó đó chỉ là cái cảm nghĩ của họ thôi họ nghĩ là đã qua rồi cái thời son trẻ như thế mình thấy ở đây những cái lá bài này nó tạo cho mình có cảm giác là họ sẽ lại mối tình đầu của họ thì vậy bạn là người đầu tiên bạn là một cái mối tình rất xinh rất đẹp một cái gì nó rất là chân thành và nên thương bây giờ là họ đã suy nghĩ chín chắn và dày dặn hơn rồi à, lá kinh hợp kết này cho thấy là mỗi lần mà họ nghĩ tới bạn á họ đều nghĩ bạn rất xinh dễ thương à, một cái gì đó nó rất là ngọt ngào rất là trong sáng rất là thuần khiết ngay từ thở ban đầu à, nhưng mà có vẻ là hai người mình đã nói là ngắt kết nối rồi nhưng mà họ vẫn um, theo dõi và um, ủng hộ các bạn từ xa mình thấy ở đây mình có lá hai xu mình không biết là các bạn có tương tác lại hay không nhưng mà dù sao đi nữa thì trong mắt của họ bạn vẫn là một cái gì đó rất là xinh đẹp và họ rất là muốn hội ngộ với các bạn có thể họ đi công tác và um, um, họ đi du học ở đâu đấy nhưng mà vẫn nhớ về nhau vẫn theo dõi facebook của nhau uh ừ -huh. chúng ta có bia atlantic các bạn là một cái gì đó cái cá thể xinh đẹp đúng đắn uh, gọi là thực thụ tốt đẹp mà họ có thể à, cảm nhận được khi mà ở bên bạn bạn quality nè thời gian chất lượng khi mà ở bên bạn họ cảm thấy như là cả thế giới này thật sự xinh đẹp khi mà ở được ở cạnh của bạn ha là bạn kiểu như là bạn tạo ra một cái nguồn năng lượng rất là xinh đẹp họ thích ở bên bạn bạn lắm kìa cái người này cho dù là do emotion được được tự tin thể hiện những cái gì mà mình nghĩ ha um, mình thấy các bạn vui tính á các bạn sống thật nữa ở đây chúng ta có là be authentic nè bạn không có giả trân ha ở bên cạnh bạn á, họ sẽ không lo là bạn sẽ nói dối làm cho họ cảm thấy an tâm và có thể được sống thật với chính bản thân mình được bộc lộ là những điều mình suy nghĩ mà không phải lo là mình sẽ uh, chung chiên không phải lo là bạn sẽ đánh giá họ nghĩ nhiều về họ từ hồi nãy mình thấy lá chứng kiến họ có rất là nhiều cái áp lực ở xung quanh và cuộc sống hiện tại khiến cho họ cảm thấy mình rất là stress và họ thật sự muốn tương tác lại với bạn có một cái gì đó nó rất là an tâm ở đây từ bạn ừ người này họ không có nói nhưng mà mình thấy là họ rất là tin bạn ha một cái cái một cái tự tin tưởng vô điều kiện và nó rất là ngọt ngào ừ. không muốn bạn biết chúng ta có in qua mình <laughs> một cái gì đó sẽ không bao giờ thay thế được mối tình đầu nè mình thấy à, ôi trời ơi tôi đầu hay lắm á đó giờ tôi quen nhiều người rồi nhưng mà bạn sẽ không biết là bạn là mối tình đầu của họ chúng ta có release faster cho dù chúng ta trưởng thành hơn hoặc là chúng ta Ờ, là trẻ con khi khi mở bên bên nhau vẫn là một cái kết nối kỳ diệu <laughs> make the effort yeah. cố gắng để giữ bạn lại cái lá bài này nè mình đã cảm thấy là họ rất cố gắng để chăm chút cái tình yêu này để tạo ra những cái điều ngọt ngào ở bên cạnh các bạn có thể như là họ vì bạn mà họ trau chuốt hơn xinh xắn hơn à, nghiên cứu các bạn thích cái gì để cũng có thể bắt chước có thể um, tìm được cái điểm chung cho hai người cái tụ này mình thấy rất là ngọt ngào nha họ à, không có giống như cái tụ một tụ một thì hơi cục xúc một chút tụ một thì không có tương tác nhiều chỉ là thể hiện qua hành động cái tụ này là nói như là rất là ngọt ngào rất là dễ thương cái hình ảnh của hai đứa trẻ hôn nhau anh mình thấy một cái gì đó rất là chân thành và đáng yêu tụ này màu hồng ghê <laughs> chúng ta có honeymoon wow các bạn có thấy à, thật ra mình biết là hai người đã chia xa rồi tuy nhiên á cái lá này có nghĩa là hội ngộ đó mọi người họ mong là gặp lại bạn và có một cái gì đó ngọt ngào hơn biết đâu là một ngày đẹp trời chúng ta cùng comeback thì sao vậy như hai người còn phải làm việc lại với nhau á ờ, hoặc là họ ờ, mình thấy hồi nãy khi mà mình rút cái lá chính kiến á họ nhìn về bạn với sự ngưỡng mộ và một cái gì đó nó rất là vui vẻ và xen lẫn một chút tiếc nuối họ thật sự muốn trở lại bên cạnh bạn để lấy một chút một cái năng lượng tươi tắn một cái năng lượng độc lập vui vẻ từ bạn và không còn nghĩ về cái sự tạp niệm với thế giới này nữa chúng ta có healing family issue có vẻ như cuộc sống của họ nó thiếu cái niềm tin có vẻ như bây giờ là họ đang ở trong một cái thế giới mà có thể là người ta nói tạo rất là nhiều hoặc là bạn họ đang mất niềm tin cho cuộc sống nhưng mà họ vẫn nghĩ về bạn với một cái gì đó mong muốn là là một ngày mình sẽ gặp lại một người tuyệt vời như vậy à, mình có nghe một cái câu rất là hay thanh xuân á mình đừng nên gặp một người quá tốt vì sau đó mình sẽ không bao giờ gặp được một người yêu một một người nào để mình có thể yêu như vậy cả cái người này như vậy á họ họ đã gặp bạn lần đầu tiên bạn là người đầu tiên để lại cho họ nhiều cảm xúc như vậy à, các bạn nhà họ đang chơi với với cuộc sống hiện tại không còn màu hồng nữa không còn trong sáng nữa có một chút tiếc nuối ở trong cái tự này nhưng mà mình nghĩ là họ nghĩ về bạn với tất cả thâm thế của sự vui vẻ chân thành và tự đáng tin nhưng mà mình không hiểu là cái lý do vì sao họ họ, họ không để lộ được cái lý do là tại sao hai người đã chia tay có vẻ như họ không muốn nghĩ đến cái việc mà họ uh, ly xa khỏi bạn ha mình thấy mình thấy là họ thậm chí là muốn tương phụng với các bạn luôn á ừ friend have you à, có vẻ như là người này nghĩ là thế nào họ sẽ cũng ngò bè tìm cách và tương tác với bạn thôi chúng ta có honeymoon mình enjoyment make the effort thì có nghĩa là mình nghĩ là họ vẫn sẽ tìm một cái trung gian hoặc là tìm một cái cách gì đó để mình tương tác thì các bạn có thể facebook nếu mà gọi là nhắn tin với các bạn trực tiếp thì nó hơi lố nhưng mà có thể là tương tác với bạn bè của bạn hoặc là hỏi thăm các bạn từ xa hoặc là theo dõi các bạn hoặc là tạo nít ảo để nói chuyện với các bạn nói chung là người này sẽ tìm cách để mà tương tác và tìm về bên bạn thôi um, mình nghĩ là cái kết nối hai xu ngay từ đầu á có vẻ như các bạn sẽ cùng với họ hội ngộ cho nên là đừng quá lo ha nếu mà bạn thật sự nhớ họ thì có vẻ như người này cũng nhớ bạn và họ sẽ tìm cách thôi nhưng mà hiện tại mình vẫn nói là họ đang giấu những cái điều này cho nên sẽ phải chưa ra thấy là trong cái thời điểm hiện tại đâu nhưng mà mình nghĩ là người này đang nhớ bạn à, với tất cả sự dễ thương hồn nhiên trong sáng <laughs> biết đâu hai người sẽ đỡ về nhau thì sao đây là những bạn chọn cái tay ngơ màu đen này đây đa cấp này năm kiếm cái này là thật sự giấu luôn nè mọi người độ ba này là giấu thực sự nè gậy hai tụi nãy vui như tụi này hơi buồn ha mà nói trước cho các bạn đỡ hụt hẫng họ chỉ muốn giữ một cái mối quan hệ xã giao cho các bạn thôi có quan hệ sương ờ, sương cho các bạn thôi thậm chí là muốn thậm chí là họ muốn quen với các bạn cho vui thôi chứ không có muốn đi một cái chặng đường dài muốn kiểu như qua đường thôi à, họ tương tác với các bạn chẳng hạn như là công việc họ biết là bạn có tình cảm với họ cho nên họ họ mới tương tác với bạn thôi ừ. kiểu như là nhắm mắt xuôi tay nói chuyện á kiểu như hơi cưỡng chế á ừ, mình nếu mà các bạn thích người này thì khá là buồn mà thấy cái người này họ họ họ hơi tạp niệm khi mà giao tiếp với các bạn ha họ có tính toán hết rồi đó mình thấy ở đây chúng ta có lá năm kiếm nè hoạch định ở trong đầu và giao tiếp với các bạn có một con quỷ trong người họ đó mọi người mình thấy có một cái sự ờ, tính toán lọc lừa ở đây các bạn bằng chứng là mình thấy có ba cấp này rủ bạn đi nhậu rủ bạn đi ăn uống của bạn đi chơi làm cho các bạn vui tạo thật nhiều cơ hội cho hai người ở bên nhau nhưng mà mình nghĩ là họ có một cái ý đồ khác lợi dụng bạn ừ, cái tụ này à. trong một số trường hợp mình thấy cái lá tám kiếm ở đây là họ thấy các bạn còn hơi ngốc nữa kìa dễ bị lừa dễ bị dụ lắm họ tập niệm đó mọi người người này tập niệm đó người này giả trân với lại nha năm gậy The Handman năm kín kỵ sĩ cấp nếu mà các bạn hỏi mình là họ có tình cảm với các bạn hay không mà tại sao họ lại lợi dụng các bạn á thì câu trả lời của mình á là có người này có tình cảm với các bạn nha nhưng mà cái người này họ tính toán nhiều hơn và thật sự họ cũng không biết là tại sao um, như là họ có vẻ như họ cũng không nhận được cái tình cảm của mình có nghĩa là sao họ chỉ nhìn về cái cái mục đích mà họ ở bên cạnh bạn ví dụ như là công việc nè bạn làm sếp của họ chẳng hạn thì ở bên cạnh bạn thì các bạn sẽ có thể là họ thân quen tính chất hay là sao đó thì nói chung là cái người này họ nhìn về một cái mục tiêu sâu xa và nó có tạp niệm có cái mục đích rõ ràng hơn là thay vì nhìn về mặt tình cảm à, chính họ cũng không nhận ra được cái điều này vì chúng ta có lá the handman ở đây hình như là họ không có um, kiểu như là cũng không họ nghĩ là mình chỉ ở bên bạn mục tiêu A B C abc y gì đó lợi dụng các bạn hoặc là chơi đùa cho các bạn nhưng mà họ không biết là họ cũng thích các bạn nếu một lúc nào đó mà các bạn rời đi khỏi họ người này sẽ chới với là mọi người họ họ sẽ luôn nói với những người bạn của họ hoặc là những cái người mà xung quanh đó hoặc là nơi mà không có bạn á họ sẽ nói là ở ờ, cái con đó cái thằng đó ta chỉ quen chơi với nó cho vui thôi nhưng mà không chối tỏ được là khi mở bên mình bạn họ cảm thấy mình rất là ngọt ngào cái người này á hay mâu thuẫn là mọi người kiểu có vui có cảm xúc không có muốn lừa lừa lọc các bạn nha muốn trêu đùa các bạn nha nếu mà các bạn có cái dấu hiệu như là phớt lờ họ hoặc là khi mà bạn quay đi á họ sẽ cuốn cuồng lên họ sẽ tìm đủ mọi cách à, họ sẽ rất là trẻ con để thu hút cái sự chú ý của các bạn họ không chấp nhận được cái việc mà các bạn bơ họ à, nói chung nói cái người này á, họ vừa có tạp niệm nhưng mà song song đó họ cũng thích bạn nhưng mà là họ lại không thừa nhận cái điều đấy tại vì khi họ thừa nhận cái điều đấy á, nó ảnh hưởng đến cái nỗi sợ cũng như là cái cái đứa trẻ bên đồng của họ thậm chí là gây chiến hoặc là chửi bới hoặc là làm những cái hành động nó động tay động chân để cho các bạn chú ý nọ mình thấy vậy luôn nha kiểu như các bạn nghe à, xong cái trả bài này mình thấy là cái người này cũng sẽ không để các bạn yên đâu tại vì mình đã nói rồi họ không có nhận ra được là các bạn họ họ cũng thích các bạn mà ờ, nghe nó hơi khó hiểu đúng không tại sao mà họ tập nệm với các bạn rồi mà họ quay đi họ lại nhận ra nói chung là nó rất là lòng vòng nhưng mình nói rồi giống như là họ đi đêm mà có ngày gặp mai rồi mọi người họ không nghĩ là họ thích bạn đâu cho đến khi mà bạn rời đi thì bạn cứ thử đi nếu mà các bạn nghe cái bài này là thật sự thấy đúng thì mình nghĩ là họ sẽ uh, khi bạn rời đi á chứ đứa trẻ này sẽ bắt đầu trở nên nháo nhào và hốt hoảng để thu hút sự chú ý của bạn ý là mình không thấy cái lá xu nào ở đây hết có vẻ như là họ sẽ không lừa gạt về vật chất các bạn đâu nhưng mà họ sẽ lừa gạt về cái tình cảm của mọi người chẳng hạn như là họ quen các bạn xong rồi họ đá bạn cho vui mà như vậy cũng đủ cũng thốn rồi mọi người ha đâu có cần thiết là phải lừa gạt tiền bạc hay là lừa đẻo gì nhau đâu đó, nói chung là tình cảm cũng là một cái gì đó nó rất là um, vô giá rồi ờ, mà mình bị người ta lừa nữa thì oh my god không ai muốn mình bị lừa hết mọi người ha nhưng mà cái người này mà nó nói mọi người họ họ họ họ có một cái ham muốn một cái sở ích kỷ bạn sẽ ở trong cái tầm mắt của họ đu đồ bạn cách thoải mái nhưng mà bạn không được rời đi khỏi họ đó cái người này vừa kiểu như vừa yêu thương bị thừa cực đoan á mọi người nhưng mà họ có tình cảm với các bạn nghe mình thấy có lá à, Tamarind và có cả lá này có cái là người này có đó có có tình cảm với các bạn mà họ không nhận ra thôi họ không chịu thừa nhận luôn ngay cái giới cả chính bản thân họ nhưng mà ngoài mặt thì chưa dễ lắm ha hào sản lắm vẫn tương tác với các bạn bình thường vẫn vui vẻ vẫn đi ăn đi uống này nọ chúng ta có backline relationship à, họ là người có liên quan tới các bạn từ kiếp trước ha cho nó nhận là mình cũng cũng cũng bị bạn mà mà mà thiết lập một cái mối quan hệ lâu dài hơn ta họ lo sợ được mất cái gì ta mình thấy cái người này á họ họ nói này là không thiết lập với các bạn ấy nhưng mà chỉ là nghĩ thôi true love họ không tin đâu mọi người họ che giấu các bạn họ biết các bạn tốt với họ như thế nào bạn là true love của họ bạn không tạp tiệp bạn rất bao dung bạn rất kiên nhẫn bạn rất là này kia nọ với họ luôn rất tốt bụng dành hết mọi sự yêu thương chân ờ, ân cần che chở với bạn luôn à, ờ, chứ với họ luôn họ biết bạn là người mà nếu mà mất bạn đi á hiện chỉ bây giờ mình hiểu là tại sao họ sợ mất bạn tại không có ai yêu họ nhiều như bạn đâu mình thấy cái người như vậy họ cũng biết đó cho nên mà họ nghĩ là họ giữ là bạn với cái kiểu đó là mình có một người để mình mua vui á nhưng mà mình thấy không ai vui với mình được như vậy mọi người không ai vui khi mà bị đùa giỡn tình cảm từ cái bài này á mình thấy là có thể bạn có những cái điểm gì đó gọi là cái nỗi sợ từ cái quá khứ ở đây chúng ta có lá backlight nữa nè có thể như là um, bạn có những cái đặc điểm giống người yêu cũ của họ hoặc là một cái người mà đã từng tổn thương họ tại vì mình ờ, thật ra cái câu này là mình lấy được câu của crush của mình nha crush mình cũng có nói là không có người nào sinh ra đã là ác quỷ hết ác quỷ này cũng từng là thiên thần hết mà vì lý do gì đó mới biến thành ác quỷ thôi thì cái cái lá bài này nó thể hiện cho mình thấy là có vẻ như là họ thấy được từ bạn những cái điều đấy cho nên họ mới có một cái sự mâu thuẫn ở trong lòng họ muốn đưa giỡn với các bạn họ muốn làm cho các bạn đau lòng tổn thương nhưng mà họ cũng giữ bạn lại họ, họ không muốn đợi bạn rời đi chỗ cái người mà khó hiểu cái trời kiểu như là bạn như là một cái bi đỡ đạn vậy đó cho cái sự trẻ con và cái sự cái cảm xúc của họ ừ mình thấy quá là hiểu enjoy mình nếu mà các bạn hỏi họ có quen người khác không thì mình không trả lời câu hỏi đó mà mình cũng không biết là họ có quen người khác hay không nhưng mà bạn sẽ là người mà họ tin nhất bạn sẽ là cái người mà họ luôn luôn nghĩ là bạn sẽ là true love của họ bạn sẽ yêu họ vô điều kiện và không rời đi cái người này à, có một cái lòng tin rất là khủng khiếp với các bạn nhưng mà mình nghĩ không biết là các bạn nghe tụi bài này xong các bạn có rời đi hay không thì câu chuyện của các bạn nha và chúng ta có codependency cái lá bài này cho mình thấy họ đang nghĩ về khó thứ rất là nhiều và cái sự tổn thương của họ cũng rất nhiều cho nên khi cái lá này nó rơi cùng với lá true love thì mình nghĩ là họ mong các bạn có thể kiên nhẫn và um, gọi là bao dung đã bên cạnh họ về lâu và dài để có thể chữa lành cái vết thương trong lòng họ và đi thêm cái quãng đường dài tuy nhiên mình nghĩ là các bạn sẽ cần cố gắng rất nhiều cho nên cái lá bài này nó nói là bạn, họ hy vọng là bạn có thể đủ bao dung và kiên nhẫn ở lại bên cạnh của họ uh, để đi tiếp um, những câu chuyện về sau chứ hiện tại là bây giờ người này vẫn chưa mở lòng với các bạn quá nhiều đâu ha nếu mà thật sự bạn có tình cảm với họ thì à, các bạn sẽ phải uh, hơi hơi có thể luôn khoảng thời gian dài đó từ các bạn thôi đấy đây là ba cho bài ngày hôm nay của mình nha à, như thường lệ nếu các bạn có bất kỳ những cái phần nào những cái kêu ca gì á mọi người cứ bỏ lại comment ở bên dưới mình sẽ đọc và thả tim còn bây giờ mình sẽ đóng máy thì mình đi ngủ đây à, bye bye mọi người bye bye